chào anh em nhé Đấy, cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cửa sập tôi mà bên tôi mới cho ra mắt anh em đấy thì ờ, anh em nào mà đã dùng qua rồi thì anh em biết đấy cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em khi anh em đi lắc về sân chơi đấy thì cái bộ hột này nó chơi như thế nào đấy và cái cách lắc của nó làm sao thì là một chút nữa tôi sẽ vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái phần tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này để cho anh em thấy được cái sự xanh chín của nó nhé đây, đến sân chơi thì là tất nhiên rồi anh em phải thử qua nước muối này đấy, nam châm này dọi đèn này đấy, nước muối thì nổi ok này đấy, anh em thông cảm những nước muối tôi để lâu quá thì nó đông hết cả vào Đó, thử cho anh em nước muối này anh em muốn hột nào mà chơi được lâu ấy thì khi mà thử nước muối xong thì anh em phải kỵ cọ hết ở trong cái cái lỗ hột của nó nhé anh em để lâu là muối nó bám vào là lúc nó khô là hột nó sẽ rất là nặng đấy là rất là nhiều anh em là đi sân chơi anh em chơi xong thử là anh em về là anh em cứ bỏ không cái hột đấy không chơi đấy không chơi nó, nó sẽ bắt bờ đấy nó sẽ ăn sâu vào trong cái lỗ hột này này thì là anh em sẽ cái hột anh em mang ra anh em chơi nó sẽ bị nặng đa số là nó sẽ nặng lên tài Đấy. nhưng anh em mà đam mê tài xỉu đi lắc tài xỉu đam mê thì là anh em phải phải phải chịu khó chịu khó vệ sinh cái hột chịu khó bảo quản cái hột để làm sao mà nó trong cái tình trạng khô giáo nhất Đấy. thì nó mới à, nhảy đều nó mới đanh được nhá đấy thì tiếp tục giới thiệu cho anh em test cho anh em đây. nam châm nắp này nắp này camera là hỏng rồi nhá Đấy. ok bật đèn cho anh em đây mặt hai Đấy. hột cực kỳ trong đẹp trong trắng hơn cả ngọc trinh luôn này đẹp dã man luôn Đấy, hột này là cơ sở độc quyền ở bên cơ sở thôi nhá Đấy. bộ hột này thì à, do chính tay những thầy thợ tốt nhất ở bên tôi làm Đấy. bộ hột thì uh, khi mà anh em đi lắc thì là nó có cái tỷ lệ ăn độ khá là cao Đấy. tôi cũng từng đi test cái bộ hột này rồi lắc cái bộ hột này rồi đấy, thì cái tỷ lệ ăn độ của nó khá cao đấy, và cái bộ hột này nó đi khôn đi cực kỳ khôn nha anh em đấy thì anh em có thể là lắc hư cái chén đấy nhưng mà với cái độ khôn của nó thì là anh em vẫn ăn được cái à, cái, cái tỷ lệ ăn của anh em vẫn khá là cao đấy thì uh, giới thiệu với anh em luôn là cái bộ hồ tài xỉu này là bộ hồ tài xỉu tam sắc độc quyền với cơ sở tôi đấy vì sao nó gọi là tam sắc đấy, thì như anh em đã biết anh em chơi những cái hột bình thường ấy những cái hột thường đấy, thì là cái hột của nó cái con tam của nó nó sẽ đánh thành dấu đánh thành dấu huyền đây như này đấy anh em thấy đó còn uh, bộ đây là bộ thường bộ thường của nó thì là con tam của nó sẽ đánh hình dấu huyền đấy như anh em đã biết ở trên video đấy. còn cái bộ tam sắc đây chính là bộ tam sắc đấy thì con tam của nó sẽ đánh được thành tứ sắc đấy, anh em thấy nó đã cùng chiều rồi đúng không đó thì là bộ này bộ tam sắc bộ tam sắc này nó là cái cái đồ ờ, hột tài xỉu mà cho anh em đi lắp hàng độc quyền nhá không có cơ sở nào có cả chỉ có mình cơ sở tôi là bộ hột tam sắc riêng bộ hột này thì không bo từ 14 xuống 13 được hay là từ 13 xuống 14 được à 13 xuống 12 được nên là anh em ờ, không phải ờ, lo nghĩ cái vấn đề mà lấy hột trợ ra để bo xuống 13 ly nhá Đấy, hột này là 13 ly rưỡi không phải 13 ly đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em xem là cái độ đi của nó khôn như thế nào và cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu uh, tam sắc này Đấy, như nào thì ờ, anh em ờ, theo dõi video nhé đó thì bây giờ tôi test cho anh em này nhất là khi mà anh em đi sân chơi thì anh em đi lắc thì là đầu tiên là anh em phải lắc đều bồng bềnh đúng không để xem à, thăm dò xem là tay con đánh như nào để anh em có thể giữ tài giữ xỉu đấy thì là lắc đều của cái bộ hột tài xỉu này thì tôi có thể chia sẻ cho anh em được đấy thì anh em lắc cứ lắc bình thường thôi đấy thì cái tỷ lệ đi đều của nó lên tới 90 phần trăm nhá đang tài xuống đang tài đúng không giờ xuống xỉu rồi đó hai ba năm này đúng không đó hai ba năm thì uh, tất nhiên là anh em lắc bình thường thì nó sẽ lên tài đấy, người ta đã bảo rồi hai ba năm bán dâm mua tài đấy, thì là anh em hai ba năm thì là anh em lắc bình thường nó sẽ lên tài là cái điều chắc chắn rồi đấy thì nhưng mà cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì tí nữa tôi vào tôi sẽ test cho anh em xem là anh em lắc như thế nào đấy, nhá thì lắc như thế nào thì, thì anh em phải có bộ hột anh em phải mua hột thì tôi mới chia sẻ cho anh em được cái cách lắc được nhá đấy, tiếp tục cho anh em này đấy cái này chén này có 80 phần trăm nó về xỉu này đó bao tam này đúng không tiếp tục này à, lên tài này đấy nó rất là hiệu quả cho anh em nhé cực kỳ hiệu quả anh em muốn có bộ hột tài xỉu hay thì anh em đi lắp ở những cái đấu trường lớn ấy, thì là anh em có thể xem video này và có thể gọi điện cho tôi để tôi tư vấn cho anh em thêm về cái bộ hột này nó có nhiều ưu điểm khác nữa nhé đấy thì uh, giờ tôi sẽ giữ tài hoặc là giữ xỉu cho anh em thì cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì là anh em nó đều như nhau thôi anh em chỉ cần học được một kiểu thì là anh em sẽ lắc được cái cách mà anh em giữ tài giữ xỉu nhá đấy thì bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em đi đang tài cho cho về xỉu đấy, đây về xỉu thì tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này đó ba ba nhị này đúng không anh em bộ này đi về bão của nó khá là cao Đấy, 334 này 145 này 136 này Đấy, trái này lên tài đấy, trái này lên tài thì uh, anh em uh, cũng thấy đấy khi mà nó đứng ở xỉu đấy, khi mà nó ở xỉu thì nó ở xỉu 90 đấy, khi lên tài thì là nó có tỷ lệ lên tài 10 11 12 khá là cao nhá thì tôi sẽ giữ tài cho anh em một vài chén này đấy một bốn sáu này đấy năm năm hai này đấy bốn bốn ba này đấy, cái chén này nó về xỉu xỉu tám đấy thì à, anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hồ tài xỉu tam sắc này thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình nhá chào anh em